rất là mới rất đẹp rất ít sử dụng tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại của bếp cho các bạn xem thì để các bạn có thể hiểu rõ hơn những tính năng của bếp khi mà tôi giới thiệu cho các bạn thì các bạn có thể ấn vào phút ờ, nút phụ đề tiếng Việt ở phía dưới để chúng ta có thể hiểu rõ hơn những thông tin những chức năng của bếp khi tôi giới thiệu cho các bạn đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây năng an toàn đầu tiên của bếp tôi sẽ test cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp luôn nướng cái mâm nướng của vị nướng được làm tí nắp đây còn rất là mới hầu như là chưa hề sử dụng trong lò nướng cũng vậy rất là mới chưa hề sử dụng ngọn lửa cháy xanh đẹp đây bây giờ tôi sẽ mở nhỏ ngọn lửa lại để mô phỏng gió thổi dễ hơn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 không tăng lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C nên nó sẽ tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đây là một trong những cái chức năng rất là hay của bếp ga nồi điện nhập với bên phải của tôi đã khóa ga trước cho thử các bạn nó, nó nóng bao nhiêu mà nó khóa ga đây 307 độ 313 nó dao động từ 300 đến 310 độ nó đã khóa ga với bên trái của tôi là 300 276 à, độ rồi đây bếp cũng đã khóa ga luôn thì ở vị trí khác nhau thời gian bật bếp nó khác nhau nhiệt độ nó khác nhau nên thời gian khóa nước ga sẽ khác nhau hai bếp của tôi đều đã khóa ra. thực hiện chức năng khóa ra khi nước cạn nồi thành công đây vì cái dòng bếp này á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 bếp sử dụng một cặp pin đại một cục pin sạc của tôi sẽ không thể là gắp một mình nó vào được cho nó cũng ngắn thôi để tia tăng chiều dài cho viên pin học vừa với học pin thì chúng tôi có kèm một cái ờ, thanh lò xo như thế này để tăng chiều dài cho viên pin các bạn bẻ hơi cong một đầu lò xo lên thôi chút xíu thôi pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là dương và dấu trừ là âm cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào để tăng chiều dài cho viên pin sau đó lắp vào học pin thôi hộp pin đó thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai ký tự dấu trừ bên trong dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp vào để một đầu của lò xo tiếp xúc miếng thép với hộp pin các bạn chú ý cái điều quan trọng là chúng ta phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực á, lâu ngày pin sẽ hỏng và bếp sẽ không hoạt động được bếp lắp pin sạc và sử dụng bình thường khi sử dụng pin sạc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 để các bạn có thể sử dụng bếp ga đồ điện nhập nó tiết kiệm và tiện lợi hơn ngoài ra chúng tôi còn có tặng thêm cho các bạn một cặp kiềng dự phòng như thế này bếp có cặp kiềng zin của nó đây sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 năm chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp nữa để nhân đôi thời gian sử dụng từ 5 6 năm thành 8 cho đến 10 năm hoặc trong thời gian sử dụng chúng ta bị hư hỏng hoặc là bị gãy hoặc là bị sao đó thì chúng ta cũng có hàng để thay không lo sợ không có kiềng khác để thay nữa bếp này á, nó là dòng bếp cơ bản nên nó chỉ có hai cái chức năng an toàn cơ bản là khóa ga khi nước cạnh nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa ngoài ra nó không có chức năng tiện ích khác giúp cho các bạn nấu nướng cũng không có chức năng hẹn giờ tắt bếp giúp các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán được thời gian chính thì để nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì chúng tôi cũng có kèm cho các bạn một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một cái để sử dụng rất là đơn giản các bạn thì việc lấy cái thiết ờ, bị hẹn giờ này dây sạc chúng ta cắm dây sạc vào bếp đầu sạc thì cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này rồi cắm vào điện như thế này các bạn hẹn tối đa được là 90 phút đây tôi sẽ để một phút để thử nè sau đó ta bật bếp lên bước cuối cùng các bạn lấy pin ra để cho bếp không còn nguồn điện nữa thì khi mà cái thiết bị này hẹn giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể dùng nó để nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được